trợ lãi suất từ 24 tới 36 tháng à, và có thể là cho vay tới 25 35 năm à, lãi suất từ hiện tại hỗ trợ cũng rất là thấp ha từ 7 tới 8 à, phần trăm một ờ, trong năm đầu thôi nên à, vay ngân hàng á nhưng mà khi mà bạn vay ngân hàng thì bạn phải nên chú ý một vài cái điểm như sau à, khi mà bạn à, vay ngân hàng thì bạn chỉ nên vay mua ở cái à, mức mà 50 phần trăm cái giá trị của cái tài sản và cái ờ, thu nhập hàng tháng á, bạn phải có gấp hai lần ờ, so với cái lãi của vốn ngân hàng thì bạn khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra ờ, bạn phải để dành được cái số tiền bạn có thể là để trả vay ngân hàng ha và cái bạn cũng phải là để một cái số tiền để mà có thể là giải ngân ngay nếu mà bạn gặp vấn đề mà bạn không có thể nào mà thanh toán lãi vay hàng tháng được thì bạn phải có một số tiền để bạn trả à, một lưu ý quan trọng là nếu lãi suất mà vay cao hơn 14% một tháng thì lời khuyên dành cho bạn là bạn phải tất toán cái hợp đồng đó ha tại vì á, nếu mà bạn mà để thì cái cái những cái chi phí đó nó rất là cao và đó là cái gánh nặng hàng tháng của bạn à, à và cái nếu mà bạn sẽ ờ, để thì cái rủi ro cao suất rất là cao ha có những cái năm à, mà cái lãi suất nó lên tới 24% khi mà lãi suất nó bị đẩy lên như vậy là cái kinh tế nó có vấn đề và cái việc mà làm nó khó khăn và lãi suất nó sẽ liên tục tăng cao nên là khi mà lãi suất cho vay nó cao hơn 14% thì bạn phải nghĩ là nên à, tất toán khoản vay này bạn có thể là bán hay là dùng tiền à, riêng để tất toán nó à, tất cả mọi thứ nó phải ở trong cái tầm kiểm soát của bạn thì bạn hãy nên vay rồi à, một à, số khách hàng á, thì khi vay ngân hàng thì thường mua chung cư đó là chọn cái uh, kỳ hạn uh, vay dài nhất thì có thể mà áp lực trả vốn cộng với lãi hàng tháng nhưng là bạn phải hỏi kỹ xem là cái tiền phạt mà nếu mà không mà nếu mà trả trước thì phải là bao nhiêu tiền thì nếu mà bạn có tiền thì bạn sẽ trả luôn cái khoản đó thì à, hiện tại thì lãi suất trung bình đang cho vay trên thị trường rơi vào vào khoảng thì 8 quận 9 tới 10 phần trăm một năm thông thường là nhưng mà bạn phải trừ hao cái lãi suất mà thả nổi sau khi hết cái à, cái ờ, mức mà là áp dụng Ờ, theo mà chế độ mà ưu đãi á, thì nó sẽ có lãi suất trả nổi thì nó khoảng từ 3,5 tới 4 phần trăm khi mà cộng lại thì bạn xem xét rằng là mình có thể trả nổi hay không và bạn sẽ tính toán được cái mức uh, lãi uh, chi phí hàng tháng bạn phải trả như thế nào để bạn có thể là chuẩn bị số tiền bạn có thể uh, trả hàng tháng ha nếu mà không trả nổi như vậy thì bạn phải tất toán ngay hoặc bán hoặc là uh, làm uh, ờ, thị hoặc là cái tiền để mà thanh toán tất toán cái hợp đồng này à, đó là một vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn tham gia uh, mua bán ở trên uh, thị trường ở cái dòng mà căn hộ ha nếu các bạn thấy cái video này của tôi nó có giá trị cho một ai đó hãy giúp dùm tôi uh, chia sẻ cho họ và hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận ngay cái video khi mà tôi đăng cái video mới lên cảm ơn uh, và xin chào hẹn lại gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo